chị cứ bị đau họng này hắt xỉ ngủ ly bì không ăn uống được cái gì cẩn thận không hai mẹ con lại uống nhầm thuốc của nhau đấy mẹ uống nhầm thuốc của con rồi uống nhầm thuốc cũng là nghiệp cả đấy mẹ này nghiệp gì mà nghiệp chỉ là con không để ý thôi chúng ta biết cái nhầm lẫn đấy chắc chắn là do nghiệp rồi nếu một người mà thực sự có tu thân giới tâm tuệ thì sẽ không có sự nhầm lẫn đâu chị lại bị ốm nữa à còn trẻ trung gì đâu mà ăn mặc phong thanh thế kia phải ăn mặc ấm vào chứ à, à, à, Ôi ôi Em có biết là bây giờ giới trẻ nó toàn thời trang nó phang thời tiết không? Thời trang phang thời tiết rồi thời tiết phang sức khỏe chứ gì Thế chị bị ốm như thế nào? Nói em nghe nào Chị cứ bị đau họng này Hát xỉ, ngủ ly bì, không ăn uống được cái gì Mà đã thế cái thằng con trời đánh của chị Nó hát suốt ngày đi ăn cơm nó cũng hát đi tắm nó cũng hát đi vệ sinh nó cũng hát mà nó hát dở chớ nó hát thì tát vào mặt người nghe đau hết cả đầu con cái là cái duyên cái nợ thế đấy chị ạ à. chị để em xem nhiệt độ cho chị nào nhiệt độ bình thường chị ạ à. để em lấy cho chị ít thuốc cảm cúm để chị uống nhá công việc thì dồn dập mà nó cứ tới đánh sập một đứa mập như chị ấy, em ạ à. đây thuốc cảm cúm của chị đây một ngày chị uống hai lần một lần hai viên chị nhá à mà em bảo chị này chị về chị ăn thêm à, hành tây sống ấy cái này ấy, là em xem được ờ, một bài thuốc ở trên mạng ấy cái trang của cô thật từ chủ nhiệm chủ nhiệm câu lạc bộ cúc vàng từ trung hoa đấy hiệu nghiệm lắm em thử rồi chị về chị thử đi vừa nhanh hết cảm cúm lại còn tăng sức đề kháng cho cơ thể chị ạ à ừ thế à thế có gì để về chị xem thử xem sao chứ ốm như này mệt mỏi lắm em ạ thôi chị về đây tối nay bà ngoại thằng kia sang chơi thằng trời đánh nhà chị nó bừa bộn nó chả làm được cái gì cả rồi chị về nhá, chị cảm ơn em Vâng, chị về uống thuốc cẩn thận chị nhá Cô ơi cô Cô có thuốc gì không? Cháu đau bụng quá Muốn có thuốc thì tắt ngay tiếng chuông điện thoại đấy đi Nghe đau hết cả đầu Nhà này đau hết cả rồi Mẹ cháu vừa đi ra khỏi đây đấy Thế hôm nay bị đau ốm thế nào? Lại bệnh cũ thôi cô ạ Từ hôm qua đến giờ Cháu cứ ậm à mày Cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh suốt đấy Để cô lấy thuốc cho cháu nhá Đây, thuốc của cháu đây Vừa rồi cô đưa cho mẹ cháu cũng cái viên trắng trắng như thế này Cẩn thận không hai mẹ con lại uống nhầm thuốc của nhau đấy Mẹ con cháu cẩn thận lắm, cô yên tâm Thôi cháu về đây Cháu cảm ơn cô nhiều Ừ, chào cháu thầy vẫn sống tết xưa vẫn nhà cấp bốn vẫn chưa thấy gầy một ngõ vắng quanh cò một căn nhà cấp bốn một mái ngói đơn sơ bên ngoài hiên che tôn một cái bếp con con nấu ăn cạnh nhà tắm sạp phòng hương nước mắm đưa hương ngập nhà tôi ôi căn nhà một đời tôi gắn bó yêu lao động vật khó mới làm nên tôi yêu nhà nhà tôi cấp 4 sống trong sạch suốt đời không tham la này thì tham này đi lâu dọn nhanh lên bà ngoại mới sắp lên nơi rồi đấy mẹ yên tâm đi con đây mà đã ra tay thì gạo xanh hay cám nhà mình chỉ có sạch báo nhưng mới thôi Nhà thì phải có nóc Mày chém gió vừa thôi không bay nóc nhà đấy nhá À mà mày uống thuốc đi con Mày mấy hôm nay là mày làm chủ thầu ở nhà vệ sinh rồi đấy nhá Mẹ làm sao Bệnh con đỡ nhiều rồi Con thấy bệnh cúm của mẹ mới dai dẳng Con với chả cái Nói chuyện mệt hết mọi người à nhà giờ tới nấc mẹ đi đường có mệt không mẹ mẹ uống cốc trà nóng đi cho nó mát mẹ không mệt à này sao vợ này trong mặt con nhạt nhạt thế con chỉ bị cảm cúm bình thường thôi không sao đâu mẹ ấy ui mẹ sao thế hả cháu mẹ ăn nhầm với cái gì à có thằng cháu hiếu thả như thế này chết tiếc lắm chẳng nhắm thoát được đâu nhầm thuốc của con rồi Sao lại uống nhầm thuốc? Thuốc gì? Con ơi mẹ bảo này Lần sau mình nói nhẹ nhàng thôi nhá Mày mà gọi thế thêm lần nữa chắc là tao đau tim đột quỵ chết mất Nhầm đâu Đưa tao xem nào Thế mà con cứ tưởng mẹ cẩn thận lắm chứ Hay là mẹ muốn thay con làm chủ thầu cái nhà vệ sinh luôn rồi Này cậu này cọ mới trả cái Thế con à, sao không hả con? Không sao đâu mẹ Mẹ đừng lo Nó thì bị táo bón Con thì bị cảm cúm Mà hai cái viên thuốc này này Nó giống hệt nhau Mẹ xem Con uống nhầm đấy Thôi để con chạy ra chỗ cô Thảo Lấy thuốc cho mẹ đi lại cho nó thanh thản nhá. Con ơi Uống nhầm thuốc cũng là nghiệp cả đấy Mẹ này nghiệp gì mà nghiệp Chỉ là con không để ý thôi Chứ nghiệp ở đâu ra cái con này mẹ đi chùa học được cả đấy Mẹ đừng tin quá Đâu phải cái gì cũng là nghiệp đâu Thuốc này là do con vô ý lấy nhầm thôi Lần sau cũng cẩn thận hơn Chứ có gì đâu mà nghiệp với chả không nghiệp Cái con này Mẹ nói cũng chém chém chém đấy Mẹ nhờ các Phật tử chùa Ba Vàng nói cho con hiểu Ờ, kính thưa đại chúng, với cái ờ, tình huống này á, thì sư phụ ờ, có cái nhận định thế này. Đại chúng chúng ta đều biết cái thân chúng ta là thân tổng báo, là nghiệp. Và nghiệp chi phối đời sống chúng ta rất là lớn, đặc biệt là những cái định nghiệp. Chúng ta sinh ra là con nhà ai, ở đâu, và thân tướng thế nào, rồi mạnh hay khỏe, yếu, nghiệp nó chi phối rất là nhiều bệnh tật nữa đó, đây là những cái nghiệp cũ và đặc biệt nhất là cái việc ờ, gọi là sinh ra và chết đi đối với phàm phu chúng ta thì hầu hết là do nghiệp chi phối sinh ra như thế nào rồi lúc chết ra làm sao nghiệp nó chi phối đối với các bậc thánh thì sinh và tử là do nguyện còn chúng ta sinh như thế nào tử như thế nào hầu hết là do nghiệp chi phối nếu chúng ta không có sự tu tập nỗ lực tích cực thì chúng ta đều bị nghiệp nó chi phối đó và chính cái này ở ngoài đời người ta gọi lên là số mệnh dạ. nếu chúng ta không tu một chút nào thì chúng ta hoàn toàn bị nghiệp cũ nó chi phối đó thì ở đây liên hệ với cái việc cái trường hợp à, này vào là người bệnh mà uống nhầm thuốc và cái câu hỏi của cái tình huống này nêu ra và đó là người bệnh mà uống nhầm thuốc có phải là do nghiệp không và ờ, kinh nào dẫn chứng chứng minh cái điều này Đó. thế thì ở đây á, chúng ta biết rồi và người bệnh uống nhầm thuốc à, chúng ta biết cái nhầm lẫn đấy chắc chắn là do nghiệp rồi nếu một người mà thực sự có tu thân giới tâm tuệ thường chính niệm tỉnh giác thì sẽ không có sự nhầm lẫn đâu chúng ta đã nhầm, đã lẫn, tức là chúng ta bị nghiệp chi phối là chắc chắn. Còn nếu một người người ta có tu chính niệm, người ta tỉnh giác thì sẽ không nhầm lẫn. Đấy. Và chính cái, cái chính niệm để giúp chúng ta chuyển được nghiệp của chúng ta. Cái tỉnh giác giúp chúng ta chuyển nghiệp. Đại chúng người biết nhé. Cho nên đối với Đạo Phật thì rất là rõ cái chỗ này, nghe không? Đó. Và trong Kinh Dược Sư thì cũng nói đến cái, cái hoạnh tử, có 9 trường hợp hoạnh tử. Mà hoạnh tử trong đó là cái việc người này có cái bệnh có khi nhẹ thôi nhưng không gặp được thầy không gặp được thuốc hoặc là gặp thầy thuốc nhưng mà cho sai thuốc trái thuốc thì đều có thể dẫn đến cái hậu quả nặng có khi là mất mạng đó đấy là nghiệp đấy thưa đại chúng đó. nên chúng ta mà có phúc đó, thì chúng ta gặp được thầy gặp được thuốc đó. chúng ta có thiện nghiệp thì chúng ta gặp được thầy được thuốc mà có khi chúng ta có phúc báu á, thì chúng ta uống cái thuốc vớ vẩn á, mà nó cũng khỏi cho nên ở thế gian người ta có cái câu gọi là phúc chủ mà lộc thầy. Do cái người chủ, cái người bệnh này người ta có phúc. Cho nên ông thầy thuốc thì chẳng phải là giỏi đâu. Cho cái thuốc rất là bình thường. Nhưng mà cuối cùng người ta uống, người ta khỏi, người ta lại mang tiền đến, người ta cảm ơn mình. Thế cho nên phúc là do người chủ và lộc là ông thầy lại được hưởng. Đại chúng rõ cái câu này chưa? Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy nhé, chúng ta là mang theo cả khối nghiệp hoặc là chúng ta có phúc báu. Nên cho nên cái những cái này nó ảnh hưởng chi phối chúng ta rất nhiều. Sư phụ mong muốn các Phật tử phải ý thức được về cái sức mạnh của nghiệp để chúng ta cố gắng tỉnh giác tu tập để chuyển hóa nghiệp. Cho nên học Phật pháp cũng chính là học cái giác ngộ để để chúng ta tỉnh ra và chính niệm hàng ngày trong từng công việc thì chúng ta mới chuyển hóa được nghiệp. Còn không thì chúng ta mê là nghiệp nó dẫn dắt chúng ta hết đấy. Nó dẫn chúng ta từ cả trong ý nghĩ cho đến lời nói và hành động thưa đại chúng. Chúng ta đều bị nghiệp nó dẫn hết đấy mà chúng ta nếu không có sức tu thì không làm chủ được nó và không chuyển hóa được nó.